về nhà đấu giá nha nhà đấu giá nhà phát mại trong ngân hàng rồi tôi khuyên anh em là không làm không va vào đấy như tôi vừa hiểu nói để mà ra tới thị trường ra tới môi giới chúng ta nó đã là bước thứ ba rồi nó là bậc thứ ba rồi bậc một là những cái nhà mà mua được bán được nhanh được có lời được thì những người có tiền trong ngân hàng ví dụ nhân viên ngân hàng hay là sếp trong ngân hàng vân vân người nhà của nhân viên ngân hàng người ta đã mua rồi chưa đến lượt mình thứ hai bước thứ hai nếu nhưng mà hơi khó nhai một chút tức là không phải cục thịt mà đây là cục xương ừ, tức là xương có thịt thì bắt đầu là khách hàng của nhân viên ngân hàng đang gửi tiền trong ngân hàng sẽ là cái lực lượng thứ hai bậc hai để được mua những cái nhà mà sẽ đấu giá sẽ phát mại à, đến khi nào cục xương có thịt này mà các ông khách hàng gửi tiền trong ngân hàng nhân viên ngân hàng biết ông này có 100 tỷ nhưng ông này không mua vậy cho cái nhà nó qua hai bậc à, tức là khi ra tới môi giới ra tới thị trường ở ngoài ngân hàng thì nó đã thành cái cục xương không có thịt rồi cục xương này rất khó nhai rất khó gặm anh em nhớ như vậy à, gặm không cẩn thận là vô tù như chơi đấy à, rất nhiều à, thậm chí là à, trưởng thi hành án các quận à, bị bắt là chuyện bình thường mà nó cũng va vào cái việc này rất là nhiều vì những cái nhà này có rất nhiều lỗi và những lỗi đó không ai biết được kể cả là nhân viên định giá ngân hàng trước kia người ta đã định giá người ta đã cho thuê và bây giờ người ta cũng không biết và có khi giờ người ta nghỉ việc bắt đầu người ta chuyển mất rồi Đấy, qua bao nhiêu năm có nhà mà đã ra phát mại thường 5 năm 10 năm 20 năm rồi nên nó cực kỳ phức tạp và rất khó giải quyết tôi nhắc lại là nó vẫn có một xác suất thành công rất bé nhưng cái nguy cơ để chúng ta lãnh đủ trong đấy rất là cao nên chúng ta tốt nhất là không vào vào đấy còn khi cái nào làm sạch ra rồi thì mình mua pháp lý sạch sẽ ra thì mình mua hoặc là mình môi giới à, tôi làm môi giới thú cư là vì môi giới thú cư là đất sạch sẽ chứng nhân quân tử nhà đó đất đó sổ đó có giấy tờ sản phẩm công chứng trao tiền hết À, không may là ai cái gì hết chúng ta là người môi giới hiên ngang bất khuất ngắn câu đầu trước khách hàng của mình và mãi mãi suốt đời khách hàng của mình vẫn nhớ đến mình vẫn tôn trọng mình à, mình không làm gì có lỗi hết ừ. còn khi anh bán một cái sản phẩm gì đó ví dụ như bán một cái dự án mà chẳng may mà không xây xong là mình cả đời mãi nái rồi rất khác à còn bán thổ cư là có sẵn rồi nhưng nhà phát mại là mình vướng vào là có thể cả đời mà ai nái nấy đấy ừ. không phải là mang vả vào thân nên tốt nhất là không nên ừ. còn nếu có tại nhân cũng cứ va vào để à, hiểu biết thì cũng càng tốt rất nhiều kiến thức để chúng ta hiểu biết Ừ, khi một cái nhà phát mại ra nhất là đến một quy trình phát mại một cái nhà không hề dễ đấy nhá qua bao nhiêu đấu giá bao nhiêu hồ sơ về địa phương kiểm tra nói chung là một sắp tài liệu dày thế này và chúng ta không được tiếp cận sắp tài liệu đấy ừ, nên chúng ta làm rất là nguy hiểm còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp cận mỗi số đó bán nhà hết rất sạch đẹp luôn thứ hai là cái 25 phần trăm ấy thực ra là nó có nhưng mà nhà nước mình à, có cái quy định là khi anh mua một cái nhà 10 tỷ mà anh bán lại được 20 tỷ là anh đóng thuế 25 tỷ trên cái khoản lợi nhuận trừ đi các xin lỗi anh mua ở nhà 10 tỷ anh bán được 20 tỷ thì anh trừ đi các khoản chi phí khấu hao về giữ nhà bảo quản nhà bổ sung sửa chữa vân vân ví dụ 2 tỷ còn 8 tỷ thì anh sẽ đóng thuế 25% trên 8 tỷ đấy tuy nhiên cái này là rất ít áp dụng tại Việt Nam và gần như là không áp dụng tại Việt Nam vì một chủ nhà không thể chứng minh được là tôi dùng bao nhiêu năng lượng hay tài sản tiền của của tôi để tôi à, biến cái nhà từ 10 tỷ thành 20 tỷ không chứng minh được và khi cầm các bộ hồ sơ lên chứng minh thì các con thế cũng phải điều tra điều tra lại kiểm tra lại mấy lần không hề dễ gì nên thôi tốt nhất là cứ hai phần trăm dạ, công chứng giá bao nhiêu hai phần trăm xong nhà nước cũng nhanh mà phòng công chứng cũng nhanh cho con thuế cũng nhanh và uh, môi giới cũng nhanh chủ nhà cũng nhanh khách cũng nhanh anh em hiểu nhỉ có nhưng mà gần như là không dùng không dùng vì không chứng minh được như tôi thì tôi mua cái nhà 20 tỷ tôi bán là 30 tỷ giờ bắt tôi chứng minh là chi phí của nó bao nhiêu để lên 30 tỷ ờ, không chứng minh được ừ. à, cái chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang uh, À, đất ở thì nó có rất nhiều à, à, tầng bậc nhé ví dụ từ đất lúa này là phải sang đất trồng cây hoa màu này rồi lên tới bậc nữa là đất trồng cây hàng năm này sau lên tới đất cây đất trồng cây lâu năm này hoặc là rừng sản xuất này từ cái trồng cây lâu năm hoặc là rừng sản xuất đấy thì nó chuyển thành đất thổ cư được nó có một quy trình rất là dài và quy trình này nó tùy thuộc vào địa phương tùy theo tỉnh thành và thậm chí là xã huyện mỗi xã mỗi huyện khác nhau thì cũng sẽ có những cái quy định khác nhau về cái việc này trong cái giới hạn của từng à, giới hạn của cấp tỉnh cấp huyện à, ví dụ à, trên làm dự án mà trên 100 hecta thì phải thủ tướng quyết à, còn dưới 100 hecta là chủ tịch tỉnh chủ tịch tỉnh quyết còn trên 10 à, hecta là chủ tịch tỉnh mà dưới 10 hecta là chủ tịch huyện à, nên là anh chị em thấy có rất nhiều dự án là 99 hecta đấy về 99 để công trình lên trung ương để cấp tỉnh là duyệt được nên cái việc mà chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở thì nó là một quy trình rất là dài và cũng phải có cái đường lối chủ trương có cái kế hoạch của tỉnh đảm bảo lượng an ninh lương thực của quốc gia vân vân rất nhiều thứ nhưng mà kết quả là gì lát cuối cùng tôi sẽ nói à, kết quả là nó tương đương với cái thời gian làm thủ tục tứ quân hiếu có trả lời là 30 đến 60 ngày cái thời gian làm thủ tục thì nó phụ thuộc vào à, cái độ nhiệt cái độ mong muốn của chúng ta ở đâu cũng phải hết à, chúng ta có những cái dịch vụ làm nhanh tôi chẳng biết người ta làm thế nào nhưng có những người mình đến phòng công chứng là sẽ có người đưa hồ sơ này tôi làm nhanh lắm bình thường là theo ờ, quy định là từ ờ, một ờ, không quá 30 ngày nhưng người ta làm cho mình một ngày là xong rồi ừ. người ta làm không có sai luật đó nhé luật ghi là không trong vòng 30 ngày phải trả vậy thì người ta có thể làm là sáng làm xong chiều trả vẫn nằm trong 30 ngày của nhà nước người ta làm không sai nhưng người ta có dịch vụ người ta làm được à, thậm chí là bây giờ anh chị em vào đại sứ quân pháp đại sứ quân pháp ở Việt Nam mà anh chị em làm cái visa thôi thì nó ghi luôn cái biển này giá làm nhanh là 200 đô giá làm uh, bình chậm là giá làm bình thường là bao nhiêu đô giá làm chậm là bao nhiêu đô nó có sẵn luôn bên tư bản thì nó, nó rõ ràng hơn cho đấy một chút hoặc là như ông uh, tướng quân nam uh, nhà mình uh, đi uh, châu âu chơi với tôi bị mất cái uh, hộ chiếu cái vào uh, đại sứ quán uh, việt nam tại đức đại sứ quán đức uh, để cấp cái giấy thông hành bay về việt nam vì bị cướp giật mất hộ chiếu bên châu âu vào thì ngay lập tức cũng có môi giới đó mình cảnh anh cần làm nhanh không tức là tại đại sứ quán bên đức và nó vẫn có dịch vụ nhanh à, cần làm nhanh làm lấy luôn đi luôn chứ nếu không thì cái đó phải tính theo tuần thì chết ở lại châu âu cho mà chết ở lại đức cho mình không đi khác trong khi đó bọn tôi đi ờ, khắp nước ở châu âu à, hoặc là mua nhà ở mỹ cũng thế anh chị em có hồ sơ công chứng thì luật sư hoặc là giấy tờ các đơn vị dịch vụ thì hỏi muốn làm nhanh không à, nhanh thì nhanh ngay có ngay nên ở đâu cũng có hết này là toàn cầu rồi nên ừ, anh ờ, không phải lo là thủ tục bao lâu đâu thủ tục bao giờ có thể ngắn nhất và ngắn nhất thường là một ngày thậm chí là trong ngày thôi à, cái ờ, mua thêm cái 30 với 40 thì tức ờ, còn thiếu thiếu một thông tin anh em ở đây là có anh em trụ sở miền Nam nữa thì ở Hà Nội trong các quận nội thành Hà Nội thì 30 mét là được khách số còn ở Hồ Chí Minh là 40 mét là được khách số ở Hà Nội là 30 mét mặt tiền 3 mét tức là mặt bốn mặt tiền thì mặt nào cũng tối thiểu 3 mét thì mới được tách còn như trong nội thành Sài Gòn là phải 40 mét mới được tách tức là như tương hiếu nó là 60 mét tách làm hai lô à, thì mỗi lô là mặt tiền phải 6 mét cứ đôi là còn 3 mét thì có thể tách chứ nếu mà mỗi lô mà mặt tiền 5 mét chín mà dù có 100 mét thì cũng không tách được nhé mét 59 là không cưa đôi được mặt tiền mặt tiền không được 3 mét thì không tách được Đấy, nhưng Sài Gòn thì à, 40 và về các tỉnh khác là 50 60 70 và Sài Gòn trong nội thành cũng khác với ngoại ô ngoại ô có những nơi là tới 6 7 80 mét vuông thì mới được tách sổ đất ở à, cái này tùy thuộc vào địa phương và địa phương cấp quận luôn chứ xin lỗi địa phương cấp huyện luôn chứ không phải là địa phương cấp tỉnh nữa cấp tỉnh là gồm có thành phố và thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh nhé còn cấp huyện là gồm quận huyện thị xã trực thuộc tỉnh ừ, cái nữa là cái uh, mua mua chung tôi đã là thêm cái việc mua chung hay là khước từ tài sản thì rất nhiều người có thể cùng mua chung nước tên một số vì ba anh em mà cùng hợp tác với nhau thì một ông chưa vợ hai ông có vợ rồi thì tổng là năm người sẽ đứng tên đến số gồm một ông chưa vợ kèm theo với giấy chứng minh là tôi là người độc thân hai ông kia bảo rằng là tôi có vợ rồi thì phải chứng minh giấy đăng ký kết hôn và phải có bà vợ nó mặt ra thì mới công chứng về tổng là hai cặp vợ chồng là bốn cộng ông độc thân là năm năm người phải đứng tên tư sổ và à, bà vợ và công chồng có quyền cướp từ tài sản thì không phải đứng tên và sau này mua bán cũng không cần phải xuất hiện và qua câu hỏi của nhân này tôi xin phép uh, cỡ cơm thịt nhanh vì từ sáng giờ tôi nghe tôi, tôi thiếu giảng bài quá hay và tôi ngồi tôi nghe từ sáng giờ bây giờ đến lượt hỏi thì tôi ờ, rất cảm ơn và rất cảm ơn trương quân hiếu đã có một bài giảng rất tuyệt vời trong buổi hôm nay anh em dành tặng uh, quân hiếu hoặc uh, à, chàng pháo tay trước ạ à. thật đó ạ à.